thể dục đấy thì ờ, con nên chạy tập thể tất cả nhá chứ bên này không này bên này cái này nhiều Đúng rồi, nó chạy hết nhỉ? Đến giờ rồi. Nhìn đây cho trường đua ngựa nó trở về nghệ an rồi nó trở về nói bảo nó trở về nghệ an rồi đọc thì chạy cuộc thi cái con này bị ốc có người đông nó không chạy ra đây nữa Get out, get out. Get